Kính thưa quý vị, quý anh chị và các bạn Hôm nay chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị, quý anh chị và các bạn Thông tin và tiểu sử của một nhân vật rất là nổi đình nổi đám gần đây trên cộng đồng mạng Người đã từng chửi banh xác nhà lầu Bà tên là Nguyễn Phương Hằng Sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 Bà là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng Còn có biệt danh là Dũng Lò Vôi Bà được xem là một người có khả năng kinh doanh nổi trội Bà đã chung tay gây dựng và phát triển công ty cổ phần Đại Nam Bà từng được Đại học Avalon Hoa Kỳ cấp bằng tiến sĩ hàm giáo sư thính giảng tại Đại học Avalon University. Bà Nguyễn Phương Hằng, tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là một Việt kiều Canada hay còn được biết đến với biệt danh Hằng Canada. Bà Hằng sinh sống tại Canada từ năm 16 tuổi. Bà từng lấy chồng là người Hồng Kông, có một người con chung. Sau khi người chồng mất, mẹ chồng bà Hằng là một người Hoa, muốn bà lấy người em chồng nhưng bà Hằng không chấp nhận. Một đêm, bà Hằng đang ngủ, người em chồng với sự đồng lõa của bố mẹ, xông vào phòng cưỡng bức chị dâu. Bà Hằng kháng cự và kêu cảnh sát tới can thiệp. Sau vụ việc đó, bà Hằng thanh lý hết tài sản được 18 triệu đô la. Bà đưa con về Việt Nam thành lập công ty kinh doanh bất động sản và trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Theo lời bà kể, bà là một nhà kinh doanh bất động sản bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp nhiều may mắn trên thương trường và bà chưa từng bị thất bại lần nào. Trước khi về làm vợ ông Dũng, bà Hằng là vợ của ông Trần Văn Thìn. Hai người đã đăng ký kết hôn tháng 10 2006 và có một con gái chung. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 1 năm 2008, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình có quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Thìn và bà Hằng. Giao cho bà Hằng được trực tiếp nuôi con chung về tài sản chung, hai bên tự thỏa thuận. Sau khi chia tay chồng cũ một thời gian, ngày 8 tháng 6 2010, bà Hằng tổ chức đám cưới với ông Huỳnh Uy Dũng. Lễ cưới được tổ chức tại thành Đại Nam. Đám cưới với quy mô 4.000 khách đến tham dự. Lễ cưới được diễn ra long trọng, hoành tráng và vô cùng xa xỉ, khiến người ta phải thán phục. Được biết ở thời điểm trước và sau khi ông Huỳnh Uy Dũng bỏ người vợ đầu để đến với bà Nguyễn Phương Hằng, bà Hằng đã trải qua những khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Bà cho biết những người thù ghét muốn giết bà, cho bà là kẻ có tội và bà phải chết. Họ vu oan bà là Kim Anh, vợ bé của Nam Cam và đăng báo giải khắp Bình Dương để sỉ nhục với những câu chuyện được họ theo dệt rất là công phu và bài bản. Tất cả những gì dơ bẩn nhất có thể nhằm mục đích gây áp lực để bà bỏ cuộc. Kể từ khi cưới, bà Hằng được chồng yêu thương và chiều chuộng vô cùng năm 2014, ông Dũng Lò Vôi gây chấn động dư luận khi treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được vợ ông đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài. Sở dĩ của câu chuyện này là vì khi ấy người ta đồn thổi bà Hằng đem tài sản của chồng đi thế chấp ngân hàng vay trên 2.000 tỷ đồng và lợi dụng uy tín của chồng để huy động tiền bên ngoài với lãi suất lên đến 3.4% hàng tháng. Không chỉ được chồng đứng lên bảo vệ, bà Hằng còn được ông Dũng lò vôi thường xuyên mua tặng những món đồ đắt tiền. Tháng 7, 2015, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã được chồng tặng một cặp hoa tai bằng kim cương có trọng lượng lên đến 30 carat trị giá 3 triệu đô la Mỹ. Nó mang ý nghĩa là sự đồng lòng và bền vững của hai vợ chồng. Trong ngày lễ tình nhân năm 2019, nữ đại gia tiết lộ trong tiệc sinh nhật của hai vợ chồng tháng trước và bà được chồng tặng cho một siêu xe trị giá hơn 40 tỷ đồng. Nhưng đối với ông Dũng thì món quà đó không là gì so với những điều bà Hằng mang lại. Ai biết tôi, thích tính cách của tôi, thân thiện với tôi, đồng tình với việc tôi đang làm thì xin hãy dành tình thương đó cho vợ tôi. Vì tôi mà cô ấy đã chịu đựng những điều tưởng chừng như không thể chịu được. Tha thứ những điều tưởng chừng như không thể tha thứ. Đại gia Dũng lò ngôi nói về vợ. Nói về mối nhân duyên với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng cho biết, tôi không dám đòi hỏi sự công bằng bởi ai sinh ra và lớn lên cũng mưu cầu hạnh phúc. Và sự thật, ai chẳng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ, như lời của một nhà thơ đã nói. Có những người họ dùng lý trí để chế ngự và bóp chết tình cảm ấy. Nhưng có những người như tôi và anh Dũng dám sống thật một lần cho mình thì cái giá phải trả là điều tất nhiên. Cái giá của tình yêu đích thực đắt lắm. Còn nói về người vợ hai của mình, ông Dũng từng tâm sự. Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri ân tri kỷ, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay, Nguyễn Phương Hằng. Đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự. Vợ tôi đã làm giúp tôi ba điều mà tôi và mọi người từng biết về tôi phải công nhận. Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ trở thành một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần sống trong thanh thản và danh dự. Từ khi kết hôn với ông Dũng, bà Hằng bắt đầu tranh chấp tài sản với ông Thìn. Đầu năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng khiến cho dư luận một phen xôn xao khi đứng ra vạch mặt chồng cũ. Chính là người đứng sau những tin đồn ác ý. Sau khi kết hôn với đại gia Huỳnh Uy Dũng, dường như bà Hằng luôn bị chồng cũ làm phiền và gây thiệt hại cả tinh thần lẫn vật chất. Chính vì lẽ đó mà bà chủ động đứng ra vạch mặt chồng cũ hai lần Thời gian gần đây, ngoài việc trở thành mẹ của tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam, bà Hằng còn được dư luận đặc biệt quan tâm vì tặng Trường Sa vườn cao su trị giá 170 tỷ đồng. Bà Hằng cho biết đây là tấm lòng bà gửi đến những chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm không ngại gian khổ để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, đại diện bộ đội Trường Sa có thể phát mãi chuyển thành tiền, sử dụng nguồn tiền đó cho rất nhiều việc phục vụ đời sống cho những chiến sĩ đang ngày đêm công tác bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Đầu tháng 5 2020, ông Dũng Lò Vôi bất ngờ tuyên bố trên trang cá nhân sẽ chuyển giao quyền lực lại cho vợ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng sẽ thay ông Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam. Đây là một công ty du lịch rộng nhất khu vực Đông Nam Á với quy mô 450 hectare. Tổng giá trị đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng cho tới nay, bà Hằng cũng chưa từng tiết lộ khoản tài sản riêng của mình. Tuy nhiên, có lần bà nói, kim cương hạt xoàn bà có hàng ký, sổ đỏ bà có cả kg, xe sang bà có 3-4 chiếc. Nữ đại gia có bốn người con với ba đời chồng. Trong đó con út chính là cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, thiếu gia một tuổi, đã thừa kế khối tài sản khổng lồ, gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3, khu dân cư Dị An, khu dân cư Bình Phước. Mới đây, 2018, ông Dũng đã thiết lập một công ty xử lý nước thải mang tên Hằng Hữu Huỳnh với tổng số vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD. Nữ đại gia giàu khủng mới đây, ngày 6 tháng 1, bất ngờ nhắc đến con trai. Nguyên văn về bài viết như sau. Phương Hằng tôi rất buồn khi chia sẻ những sự thật này trên trang cá nhân của tôi. Tôi luôn tự hào vì tôi là một người mẹ tốt và các con tôi đều là những đứa con ngoan. Tôi có tới bốn đứa con. Tôi không thể sống cuộc đời của tôi cho nó. Và ngược lại, tôi cũng không cho nó vay mượn cuộc đời của tôi. Đó là những gì tôi suy nghĩ chính chắn trước khi tôi chia sẻ bài viết này. Vì tôi cũng đã chứng kiến quá nhiều những cảnh đời trong xã hội. Con của tôi đã âm thầm chơi cá độ đá banh và nó đã biến chất không biết từ lúc nào nó bắt đầu đi vay tiền của tất cả bạn bè tôi sau đó dính vào xã hội đen tôi rất sốc khi viết những dòng này bởi vì với một người mẹ như tôi tôi không để con thiếu thốn hay thua người ta một điều gì nếu không nói là quá hạnh phúc hơn người nhưng cuộc đời thì quả thực khó nói tôi đã tìm hiểu và được biết nó đã bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ khi chơi không có tiền chung thì số tiền đó được nhân lên thành 200% lãi mỗi tháng. Và cứ thế mà nhân lên. Nói đến đây, quý vị cũng đã biết. Đối với giới xã hội đen, nó tàn nhẫn đến mức nào. Tôi muốn nói một điều, tôi không bạc nghiệp tâm hồn và không nhu nhược khi chiều chuộng con. Tôi đã nhìn thấy bao gia đình, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, sống chui nhủi, trốn tránh nợ nần và làm con mồi để người ta chăn dắt. Kể từ hôm nay, tôi tuyên bố nếu ai giao du với con tôi, rủ rê nó cờ bạc, cho vay theo kiểu xã hội đen, thì tôi sẽ mời công an vào cuộc. Với bất cứ hình thức nào thì cũng đã vi phạm luật hình sự. Dù một đồng, tôi cũng sẽ không trả. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước những hành vi con tôi gây ra bởi vì nó đã 29 tuổi. Không có một người mẹ nào mà không thương con mình, không bảo vệ con mình, đem cả mạng sống của mình ra đánh đổi nếu điều đó đúng. Tôi không hề xấu hổ khi nói những sự thật này bởi vì tôi chưa từng suối con mình đi làm điều gì để kiếm tiền nuôi mẹ. Nên mọi hành vi của nó kể từ hôm nay tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Và ai va vào nó thì có khi lại liên quan tới pháp luật. Lúc đó đừng trách tôi không lên tiếng trước. Khi tôi đã lên tiếng thì chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Và tương lai của con tôi nằm ở phía trước. Không vì tôi nổi tiếng khi giàu có mà trở thành một tâm điểm cho loại xã hội đen dẫn dắt con tôi vào đường cùng. Những lời tôi nói hôm nay là sự thật. Tôi mong muốn tất cả mọi người hãy nhận dạng nó và tránh xa nó ra. Nếu không rời, chịu bỏ nó, tôi sẽ truy ra đúng người và nhờ pháp luật can thiệp. Nguyễn Phương Hằng tôi nói được thì làm được. Con tôi nó khờ dài, tuổi trẻ nông nổi, nhưng mẹ nó là người lương thiện. Tâm hướng thiện từng ngày từng giờ để cứu giúp những trẻ em nghèo bệnh tật. Xây chùa làm đường giúp những học sinh vượt khó. Những gì tôi làm là cống hiến cho xã hội. Không thể vì điều đó, vì danh dự đó, vì thương hiệu đó mà nghĩ rằng tôi không dám nói ra sự thật. Cả đời tôi không bao giờ bị ai uy hiếp. Tôi không sợ bất cứ điều gì vì tôi không bao giờ làm điều gì sai. Không ai nỡ đi nói sự thật về con mình. Con tôi không xấu vì nó không lừa gạt ai, không dối trá, không làm điều gì sai trái pháp luật. Đừng vì lẽ đó mà nghĩ rằng sẽ uy hiếp được con tôi và kể cả Nguyễn Phương Hằng tôi. Những lời nói này tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người đã thương Nguyễn Phương Hằng tôi, thấu hiểu được vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha. Vì đây là con của tôi nên tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ nó nên người. Tôi lột trần sự thật bởi vì tôi không sống dối trá. Tuổi trẻ nông nổi của con tôi, tôi muốn chia sẻ cho những bậc làm cha làm mẹ để can đảm mà đối diện. Đừng nhu nhược mà chiều chuộng con mình với cờ bạc ma túy đã gây ra không biết bao nhiêu hậu quả khôn lường. Nên tôi không ngại gì mà không chia sẻ, bởi con tôi cả một tương lai ở phía trước. Tôi tin là con tôi sai lầm nhất thời, bởi tôi là người mẹ dám sống vì con. Khi ở tuổi 50, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn giữ được một nhan sắc lồng lẫy, sang trọng và quý phái. Trong khi đó, bà Hằng cũng nói về chồng mình bằng những lời chân thật. Tôi hạnh phúc vì ông xã tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi Tiền tài địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm. Thậm chí, chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả những hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống. Tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau, bằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có, mà còn bởi các hoạt động từ thiện. Theo lời ông Dũng, hai vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện. Nếu không đủ, thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện. Năm 2014, ông Dũng và bà Hằng đã đồng lòng lập nên một quỹ từ thiện Hằng hữu để tài trợ cho quỹ mổ tim giúp trẻ em nghèo tại những bệnh viện chợ rẫy, bệnh viện Nhi đồng thành phố và bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau 6 năm hoạt động, quỹ này đã cứu chữa được hơn 4.000 trẻ em. Trong đó có 400 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và bị ống não. Quỹ hàng hữu này được thiết lập năm 2014 và hoạt động đến 2030. Khi bé Huỳnh Hàng Hữu, cậu thiếu gia này tròn 18 tuổi, thì anh ấy toàn quyền quyết định. Gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố giác ông thần y Võ Hoàng Yên đến công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ông Võ Hoàng Yên, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án hình sự này. Đây là một vụ quốc án, à, một vụ án mà liên quan đến rất nhiều người, số lượng người lên đến 4 đến 5 ngàn người và đến nhiều những cái giới nghệ sĩ showbiz, rồi những giới truyền thông, rồi những à, kịch sĩ danh hài, giới diễn viên điện ảnh và những cái giới là truyền thông, kể cả những cái đài truyền hình và luật sư, bác sĩ. À, có rất nhiều những à, những băng nhóm, những tập đoàn đứng về ông Võ Hoàng Yên là một cái thần y lừa đảo <laughs> chuyên nghiệp. Và vụ án này trong một cái thời gian gần nhất bị bà Hằng và ông Dũng vạch trần và lột trần ra trần trụi tất cả những hành vi, những cái mưu đồ thâm hiểm và độc ác à, của những kẻ lừa đảo đã sống xuyên suốt 15 năm qua chuyên hành nghề lừa đảo và mỹ dân, lừa dối nhân dân để diễn tuồng, diễn kịch và với một âm mưu duy nhất là chuộc lợi, lấy tiền của những người nghèo khổ, lừa lọc tiền của những người giàu có. Và chúng lấy những cái đồng tiền đó để hô hào lên những cái quỹ từ thiện. Ừ. Mà chúng chỉ dựng lên một cái mô hình rất là ảo. Lập lên những cái à, cái đêm hội đồng bóng. Và chúng phục vụ cho những cái mục đích ăn chơi chắc đáng à, rất là bệnh hoạn à, giữa những cái giới nghệ sĩ đồng bóng đúng nghĩa và họ thể hiện lên những cái hình ảnh trên sân khấu trên đài truyền hình những cái gương mặt không có chuẩn mực nào là chuyển giới nào là những cái người mà chỉ đẹp một vài giây vài phút trên sân khấu còn ngoài đời cái khuôn mặt của họ thì hoàn toàn là những cái khuôn mặt rất là dơ bẩn rất là ám ảnh và rất là ma quỷ à, cảm ơn quý vị quý chị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, cái thông tin của bà Nguyễn Thị Phương Hằng đây là một cái thông tin à, về tiểu sử một phần và những cái hoạt động của bà à, xuyên suốt từ khi bà từ Canada trở về Việt Nam à, trong những cái buổi talk show của bà và bà cũng đã biết tiết chế à, rất là nhiều những cái thông tin bà có được à, đó nên mà trong tất cả những cái câu chuyện những cái buổi nói chuyện của bà thì đều gây lên những cái sự bất ngờ và đều mang lại những cái sự lôi cuốn và hấp dẫn nhất định đối với những quý vị khán giả à, có hiểu biết và rất quan tâm đến những vấn đề xã hội chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc.